Và tương tự như vậy thì ngày 28 tháng 7 thì tôi sẽ đi bắt độc thủ lô cho anh em tham khảo anh em ạ. 4 kép cho 5 ngày sau sẽ nổ về 45, lót con 54 anh em nhé. Đây là những con số để cho anh em tham khảo bia hơi trà đá ở trên diễn đàn công khai này phải không ạ? 5-10 điểm để thỏa mãn cái đam mê về con số anh em nhé. Mình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 đừng để xa bờ lại càng xa bờ thêm phải không anh em tương tự như vậy thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô cho anh em tham khảo ngày mai tôi cũng sẽ đi lấy ngày 26 tháng 7 năm 2021 cho anh em tham khảo đây anh em ạ tôi sẽ lấy giải 3.2 tôi bắt con hai này đấy kết hợp với giải 4.3 anh em nhé